gia đình tìm về nguồn cội, về nơi chôn nhau cắt rốn, dẫu chỉ là như em, tìm về trong tâm tưởng. Một cái Tết nữa lại về. Mùa xuân tới mang theo hơi ấm của yêu thương và tiễn đưa những ngày cũ. Dù những người vô tư nhất, lãnh cảm nhất thì những ngày này cũng đều cảm thấy xốn sang, dạo dực lạ thường. Đó là thời điểm đặc biệt, rất nhạy cảm không nghĩ không được. Và lẽ thường những sự nghĩ đó đều là vui. Dù khó khăn đến mấy, nghĩ đến Tết là nghĩ đến niềm vui. Vui như Tết mà. Háo hức như đón chờ Tết mà. Thế là 10 năm rồi em làm dâu xứ người, thao phương nơi đất lạ. Cứ mỗi năm Tết đến, xuân về em lại hướng về quê hương mà nghẹn ngào nhớ mong. Thèm lắm mùi Tết quê hương xứ Kim Chi giàu có đủ đầy cũng không khỏa lấp nỗi nhớ quê ngày Tết. Có cái gì đó mộc mạc thân thương bỗng chợt ùa về trong em những ngày giáp Tết này. Em nhắc nhớ những buổi chiều hai mẹ con sách làng ra chợ sắm đồ, những đêm cả nhà quây quần trong phòng khách để cùng gói bánh trưng, những ngày bố thay ba mẹ con dọn dẹp nhà cửa, thổi vào trong căn phòng bao nhiêu hơi ấm yêu thương. Mấy hôm nay, trước không khí những ngày cuối năm tất bật, đã thấy lất phất mưa xuân phơi phới bay mà lòng tôi nhớ em ra giết quá chừng. Cả mấy anh bạn có vợ đi lao động hợp tác, mấy bác có con đi lao động xuất khẩu cũng thế. Ai cũng bồn chồn, cũng bâng khuâng nhắc nhớ người đi xa. Ngàn trùng cách trở không biết Tết nhất này ra sao. Ngày nào em cũng điện thoại về hỏi thăm việc chuẩn bị Tết. Em bảo nhớ vô chừng không khí Tết quê hương. Nơi em ở có quá ít người Việt. Thế cho nên em thèm tiếng Việt biết chừng nào. Đã bao đêm trong mơ em gặp lại ngày xưa, được nói tiếng mẹ đẻ thoải mái để rồi khi chợt tỉnh giấc em bỗng trào nước mắt khi thấy mình vẫn đang ở xứ người. Những ngày giáp Tết này, em nhớ quay nhớ quắt một bữa cơm với một bát nước mắm, một món dưa cải và đậu phụ sốt cà chua đến thế nào. Thèm lắm bếp lửa hồng đêm cuối năm cùng cả nhà đun bánh trưng, bánh tét, những cuộc điện thoại giữa em và tôi và những người thân trong gia đình tôi nhiều hơn, dài hơn. Chuyện trò díu gian không muốn dứt. Có lần giữa đêm em lại gọi. Nghe em nói, em cười nhưng tôi biết là em đang khóc. Em để những giọt lệ rơi cùng với những bông tuyết rơi phủ trắng trời Hàn Quốc. Dẫu chẳng nhìn thấy em do ngàn trùng cách trở nhưng tôi cũng hình dung ra như vậy. Giọng em nghẹn ngào. Tiếng cười em đứt quãng Em ước giá có thể gắn vào đôi bờ vai của mình một đôi cánh nhỏ để bay về xả vào lòng của những yêu thương. Tết đối với em, có lẽ chỉ cần như thế là đã đủ lắm rồi. Quê nhà đang háo hức, tấp nập chuẩn bị đón Tết. Kinh tế những năm gần đây khá lên nhiều lắm, em biết không? Làng quê đổi mới từng ngày. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đem đến cho quê ta một bộ mặt khác lạ. Đường làng ngõ xóm phong quang, bê tông hóa rộng rãi, sạch sẽ. Nhà cao tầng, biệt thự mọc lên nhiều lắm. Không còn nhà tạm như ngày em còn ở quê đâu. Làng quê mình giờ như phố. Có nhà đã mua được ô tô rồi đấy. Những ngày nghỉ họ đã đưa cả nhà đi du lịch đó đây chẳng kém gì công chức và dân thành phố. Tết đang tràn về từng ngõ, từng nhà. Hàng hóa nhiều vô kể, tha hồ mua. Bố mẹ tuy già những vẫn minh mẫn và luôn nhắc nhớ về em. Mẹ bảo không biết bên ấy có Tết như bên mình không? Có bánh trưng, bánh tét, có dưa hành, măng miến không? Bố thì nhắc chẳng biết em có lo liệu Tết nhất cho nhà người ta chu đáo không? Còn các cháu ngoại nữa, chúng nó lớn bằng từng nào rồi? Có đứa nào nói tiếng Việt Nam không? Ôi, nỗi lo của mẹ, của cha, của những người già sao mà thân thương thiêng liêng đến thế. Đừng buồn nhé em khi thêm một Tết nữa xa quê. Thế giới hội nhập, phát triển, mình cũng phải hội nhập, phát triển cùng chứ. Đường em đã chọn, lối em đã đi, hãy kiên định mà bước. Hãy vui lên khi Tết đến xuân về. Em là chiếc cầu nối nhà mình với nhà người ta bên ấy. Phúc nhà ta nở nhà người, nước người để mùa xuân mãi mãi thêm xuân ra riêng sang năm tới vợ chồng con cái em về Việt Nam và bố mẹ anh chị có điều kiện sang bên đó thế là hạnh phúc là Tết đó em Việt Nam luôn là quê hương là cội nguồn là tất cả trong cuộc đời của chúng ta em nhỉ nào vui lên em ơi chúng ta cũng chào Tết đón xuân Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Ký ức khó quên về ngày Tết trong tuổi thơ tôi Vậy là một năm mới đã đến với chúng ta Đến với mỗi con người trên địa cầu Trong khoảnh khắc thiêng liêng giao hòa giữa trời và đất này Trong tiếng pháo rộn ràng đón giao thừa Tôi lại thấy nôn nao nhớ về những ngày Tết thuở bé Năm nào cũng thế Cứ sau ngày ông công ông táo là bố mẹ tôi lại tất bật gói bánh trưng cây mâm đồng được bày ra giữa nhà cả gia đình xúm lại người rửa lá rong, người vo gạo, người thái thịt, người gói bánh. Mẹ hay sai tôi ra mua bó củi ở đầu chợ, bổ sung thêm gỗ trẻ ra từ mấy món đồ gỗ cũ là đủ luộc bánh. Sau khi xong xuôi bữa tối, tôi cùng bố xuống bếp đặt cái nồi to lên ông đầu rau, xếp bánh ngay ngắn rồi đổ từng xô nước vào cho đến khi ngập bánh là bắt đầu nổi lửa. Giống như những đứa trẻ khác trong xóm, tôi và đứa em gái được bố mẹ cắt cử thức trông nồi bánh. Trong cái tiết trời giá lạnh của mùa đông, ngồi kế bên bếp lửa, nghe tiếng sôi ủng ục của nồi bánh, tiếng nổ lép bép từ đống củi đang cháy giữa cái tĩnh lặng của đêm khuya, đối với tôi là những trải nghiệm không bao giờ quên. Thực ra, trông nồi bánh cũng chẳng có nhiều việc để làm, cơ bản chỉ là theo dõi để nước trong nồi không trào ra làm tắt lửa hay củi hết mà tàn bếp vì thế hai anh em cứ thay nhau mà. Ngủ gật, đến chừng gà gáy sáng, hết củi là bánh chính. Bố xuống bếp cười xòa, xoa đầu mấy đứa bọn tôi rồi chạy ra vớt bánh, đem ép bánh cho ra hết nước là biết Tết sắp đến. Ký ức về ngày Tết trong tôi khi đó lung linh, kỳ diệu như ánh đèn nhấp nhánh ông treo trên cây đào phai ở ngoài sân có mùi nhang nồng ấm thoang thoảng bay và tiếng pháo hoa dâm gian khoảnh khắc giao thừa. Tôi vẫn nhớ ngày ấy, bình thường phải đi ngủ sớm lắm thế nhưng tới đêm 30 là mẹ cho anh em chúng tôi được thức qua 12 giờ. Vào đúng thời khách chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, xóm tôi nhà nào nhà nấy thi nhau đốt pháo tạo nên những tiếng nổ rộn ràng, khói mịt mù len lỏi khắp mọi nẻo đường. Tới sáng mồng 1, Bố dậy thật sớm để pha sữa và dán bánh trưng cho chúng tôi ăn. Bọn tôi vừa mở mắt nhìn thao láo, bố đã ghé vào hôn hít lia lịa và chúc năm mới ngoan ngoãn hay ăn chóng lớn. Mẹ nghe ồn ào, nên mặc dù hôm nay có trợ lý đắc lực là bố phụ giúp, định ngủ nướng thêm một chút nhưng cũng mắt nhắm mắt mở chạy đến ôm hôn và chúc bọn tôi năm mới khỏe mạnh và học giỏi hơn năm ngoái. Trong ký ức của tôi khi đó, nhà nhà đều bật bài Happy New Year của nhóm ABBA. Những đứa bé hồi ấy khi nghe thì chẳng hiểu gì nhưng vẫn thấy bài hát này ấm áp đến lạ thường. Cứ như vậy, nhạc phẩm của nhóm ABBA dù ý nghĩa thực sự là mang không khí ảm đạm, buồn bã của ngày đầu năm ấy nhưng với chúng tôi, nó vẫn ăn sâu vào tiềm thức từ năm này qua năm khác và trở thành giai điệu bất tử mỗi dịp xuân về. Và bây giờ, dù bao năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác thiêng liêng ngày đầu năm khi được về thăm nhà thờ họ, đi tảo mộ đầu năm thắp nén hương cho ông bà tổ tiên. Tôi thấy trời đất vạn vật như choàng tỉnh sau giấc ngủ đông, khoác tấm áo mùa xuân tươi tắn. Những giọt nắng đầu tiên trải trên nẻo đường quê. Hương mùa xuân phẳng phất đâu đây? Cuộc sống bây giờ nhiều bộn bề và lo toan. Về quê ăn Tết chẳng được mấy ngày là chúng tôi lại phải vội vã lên đường Thế nhưng chúng tôi thấy mình còn may mắn lắm bởi vì trẻ thơ bây giờ không có được những kỷ niệm mà chúng tôi đã từng trải qua. Không được phụ bố lau lá chuối gói bánh tét bánh trưng, ngắt dễ những củ kiệu, cắt su hào, cả rốt phơi khô để muối dưa, không có cảm giác yên lành nằm cuộn tròn bên bếp lửa và nghe bà kể chuyện cổ tích ngày xưa. Sự tích cây nêu ngày Tết, sự tích bánh trưng bánh dày,